dạng thứ nhất là nhà cái thứ hai là xe hơi siêu xe cái thứ ba là gì là những cái đồ gia dụng và cái thứ tư là cái hàng ngày của chúng ta là giải trí và hưởng thụ shopping có một cái một cái thú vui của những chị em gái các anh chị à cũng có cả anh trai nữa làm sao mà mỗi lần buồn chán là mình đi shopping cho nó vui mua đi shopping không phải vì vì muốn mua một cái đồ gì đó mà đi mua chẳng qua là để xả stress thôi tiêu tiền cho nó vui vậy á các anh chị nào có thói quen xấu này không à cứ vui đi vì cuộc đời cho phép mình đi vô trong siêu thị hoặc lên Tiki Lazada thích cái gì thì mua cái đó cho nó vui chứ thực chất là nó không cần rồi sao đi ăn ngoài đi ăn nhà hàng một chầu như vậy 500 một triệu cái chầu này mà ăn ở trong uh, um, gogi đó các anh chị bulgogi á của Hàn Quốc á là phải uh, gần là một tỷ trên dưới một tỷ đó à, trên dưới một triệu đô đồng kiên lộn sorry các anh chị thì á, mà mình ăn hàng tuần như vậy á thì nó đã, đã mất hết 4 triệu rồi còn trong tuần mà ăn những cái này ăn cái kia không á mất thêm vài ba triệu nữa chúng ta nếu như mà được chúng ta nên ăn ở nhà và tiết kiệm nhất đi chợ mua đồ ăn về vừa ngon vừa bổ vừa rẻ vừa sạch còn đi ăn ngoài tiệm các anh chị sẽ phải trả một mức phí rất cao và nó thật ra nó chỉ tốn vài ba trăm ngàn thôi nhưng mà nó tích lũy cả năm cả năm mà cộng dồn lại cái việc mình ăn đi ăn ngoài á nó có thể lên tới cả vài ngàn đô vài ngàn đô này để chúng ta đi đầu tư là rất ngon luôn nhưng mà nó ăn vô trong miệng của chúng ta rồi rồi có nhiều anh chị làm sao à đi bar đi quậy hoặc là cái văn hóa ở người Việt Nam á nói ra thì ờ, thì là nói xấu nhưng mà thật ra là có một cái thói quen đi uống cà phê buổi sáng và buổi tối thì đi nhậu tại vì kiên không có thói quen này nên <laughs> kiên uh, nên các anh chị ạ à, các anh, nhiều anh á đặc biệt là đi làm ngân hàng hoặc đi làm giao dịch này kia đi buôn bán bán hàng á hay lấy lý do là nói với vợ rằng anh đi tiếp khách thế là đi tiếp khách là bắt đầu đi nhậu đi quậy và cứ đi nhậu như hàng tuần đó cái có đứa bạn đó, một tuần đi nhậu hết năm sáu ngày rồi và tiền ăn nhậu với muốn chậu như vậy 300 đến 500 bình dân đó nha 300 đến 500 một chậu đó thì một tháng tốn biết bao nhiêu tiền cho việc ăn nhậu chém gió tám chuyện với nhau rồi có những người sau ạ đa phần chúng ta một năm đi làm cực khổ vất vả cuối năm được coi như công ty à, thưởng cho chúng ta vài chục triệu chúng ta lại lấy số tiền đó để đi du lịch một năm vất vả rồi thôi bây giờ mình đi chơi du lịch Thái Lan Singapore cho nó sướng nhưng mà tiền đó các anh chị là nó là tiêu sản do đó chúng ta mua vì cảm xúc hay mua vì lý trí nếu xét trên mặt bằng về lý trí thì thường chúng ta sẽ không làm để lấy tiền đó đi sau và đi đầu tư à, Liên Nguyễn là cái này hai triệu rồi đúng rồi đúng rồi cái này quá xanh đều quá ngon hai triệu à, Huỳnh Tú à thầy nói rằng năm sau là thời điểm tốt để mua cổ phiếu nhưng không có nói cổ phiếu nào à, à chúng ta muốn đầu tư á thì đừng nên nghe lời ai đặc biệt là số tiền lớn nguyên lý nha tiền là của chúng ta đừng bao giờ nghe ai đó xí dạy là mua cái này mua cái kia mà nên tập trung vào việc học có tư duy có kiến thức rồi cứng rồi chúng ta đi đầu tư đừng ai nói rằng mua cái cổ phiếu này nó ngon lắm đâm đầu vô mua tất cả những cái điều này Kim chia sẻ cho anh chị đó là gì các anh chị là lời khuyên về đầu tư lời khuyên về đầu tư và miếng nhiễm về trách nhiệm nha chị miếng trách nhiệm miếng trách nhiệm về pháp lý các anh chị đầu tư các anh chị thắng đó, các anh chị có chia cho Kim không còn nếu mà thua thì bắt đầu quay trở lại là trước vì ông Kim sử dụng nhưng mà khi nói với anh chị về tư duy á, là mua hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam khi mà cả thị trường ai cũng đều mua cổ phiếu mua đất đai nó đang tăng nó đang tăng thì khi mọi người đều tham lam thì mình hay sợ hãi mình đi thoát hàng đi đằng này là cứ đu đỉnh để fomo còn sao à khi mà người khác sợ hãi bằng thị trường nó đau xuống nó giảm không ai cũng bán tháo bán tháo bán tháo ra khi người ta hoảng loạn khi người ta sợ hãi thì mình nên tham lam mình mua vào thì đó là tư duy của những người già giàu thằng anh chị ha các anh chị có thấy điều đó không à các anh chị có biết kiến thức này không à rồi và các anh chị phải hỏi đi shopping đi mua sắm đi ăn ngoài đi nhậu nhẹt đi chơi du lịch các anh chị phải hỏi nó có cần hay không cần không không có nó mình có chết hay không rồi các anh chị luôn phải xác định mục tiêu của mình là trong vòng mình muốn tự do về tài chính trong vòng 5 năm 10 năm nữa thì mình phải hy sinh mình tránh xa những cái tiêu sản này tránh xa những cái thứ mà đang ăn cắp tiền của mình như vậy bon rút tiền của mình như vậy để tập trung tiền lại để làm những cái điều có giá trị rồi Shopee nữa Shopee là một cái trang à, số 1 của Việt Nam về sàn thương mại về điện tử có phải không các anh chị và đôi khi chúng ta lên Shopee để chúng ta lướt lướt xem xem thôi mà sao anh chị chúng ta lại mua một rổ hàng về mặc dù những cái đó không quan trọng hàng năm á, cứ hàng tuần hàng tháng là shopee nó quảng cáo nhiều lắm trên các cái mạng xã hội rồi trên ờ, các website trên điện thoại chúng ta thấy nhan nhản nó ám ảnh chúng ta tết này là sẽ quảng cáo rất nhiều rồi những ngày big sale những ngày mà mua sắm rất lớn này các anh chị thấy không nó quảng cáo rất đẹp rất hấp dẫn rồi sao ạ ngày 6 tháng 6 cũng có sale rồi ngày 12 tháng 12 cũng có sale sale off rồi ngày 9 tháng 9, ngày 8 tháng 8, ngày 12 tháng 12, ngày 1 tháng 1, ngày 2 tháng 2, ngày 3 tháng 3, ngày 14 tháng 4 ngày tháng nào cũng có giảm giá đó anh chị ạ à. nó đẻ ra những cái chương trình này để hút chúng ta vô mua thôi có gì đâu rồi sau đó là gì Lazada Lazada sao cũng đâu có kém cạnh đâu các anh chị à 6 tháng 6 hè tới sale chơi tới luôn rồi Lazada sale tu cuối năm rồi thuê là gì à, ninh dương lan ngọc với lại chính thành à, rồi cả hoa hậu thùy tiên rồi ngày 9 tháng 9 siêu siêu sale chính tháng rồi ngày 12 tháng 12 là có chi Chibu với lại uh, Lee Min Ho để quảng cáo rồi tiếp vào ngày 6 tháng 6 rồi sinh nhật thế kỷ Phú cha ngày nào tháng nào tuần nào cũng có chương trình giảm giá cộng anh chị xanh sale thôi nhưng thực chất ra những cái này đều là những cái muốn thôi những cái thậm chí khi mà chúng ta đặt hàng online chúng ta mua về rồi và chúng ta mở ra chúng ta cảm giác là ủa cái này hình như mình đâu có cần nữa đâu nó đâu có quan trọng đâu mà tại sao mình mua bởi vì mình mua vì cảm xúc đa phần chúng ta mua hàng vì cảm xúc vì vui vì thích vì sướng nhất thời chứ còn nếu mà xét về lý trí thì chúng ta sẽ không mua đâu nha các anh chị ha rồi cuối năm nữa sắp đến cuối năm rồi hai tháng nữa thôi chưa tới 3 tháng nữa thôi là sao anh chị là đến tết rồi Tết rồi thì sao anh chị ba tháng nữa Tết rồi rất nhiều gia đình phải tiêu tốn hàng năm rất nhiều tiền cho việc mua bánh kẹo đi cúng đi biếu Kiên không có ý đó cổ xí là chúng ta ích kỷ trong cái việc mà chúng ta không biếu thằng ai đâu nha các anh chị vẫn có nhưng mà chúng ta cần phải tiết chế chúng ta đừng lấy đó là một cái lý do rằng cuối năm rồi cả năm mình mới gặp nhau một lần rồi mình báo hiếu cho ba mẹ rồi mình có anh chị em này kia mình đi tư mình đi tết người này người kia mình rất là phóng khoáng cuối năm mọi người đổ xô nhau đi mua một đống đồ như vậy nhưng mà sau tết đó thì tiền tiền này nó chuyển hóa thành quà rồi nó sẽ đi hết bao nhiêu tiền ví dụ một năm cuối năm chúng ta có một cục tiền đó mà chúng ta không biết tích lũy cho năm 2023 để mà chúng ta sao ạ à? để dành để chúng ta sống để duy trì cuộc sống khủng hoảng cho năm sau mà chúng ta lại cứ tiêu pha như vậy thì chỉ có chết đói phải không anh chị rồi bạn huỳnh tú yes đầu tư tốt nhất chính là đầu tư cho trí tuệ cái này là là ok rồi ok tất cả anh chị à, rồi cẩn trọng ngày tư ngày tết này nha các anh chị nha đi ăn đám ăn bữa tiệc cuối năm rồi em tích nên nhiều lắm cẩn trọng cái túi tiền của mình nha giữ cho thật chặt